Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các em quay trở lại với phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị Các bạn ơi, trong nội dung buổi trưa ngày hôm nay chúng ta trao đổi cùng với nhau ờ, Chị sẽ đem đến cho các bạn một cái gợi ý để chúng ta ghi chép bài môn văn thật là hiệu quả nhá Đã có bạn nào vào học cùng với chị chưa nhở? Bạn nào vào học rồi có thể điểm danh ở dưới phần bình luận được không? Ừ, xin chào các em Xin chào tất cả các bạn rồi, các bạn ơi, chúng mình hãy cùng với nhau dành ra một chút ít thời gian để buổi trưa ngày hôm nay chúng ta trao đổi về một cái nội dung cũng không hẳn là về kiến thức đâu, nhưng mà cũng là một trong những điểm cần phải lưu ý để các bạn học văn một cách hiệu quả đấy. Đúng không nào? Đó chính là cách để chúng mình ghi chép bài và chị sẽ sử dụng uh, tài liệu ở trong khóa học VIP để các bạn hình dung ra làm như thế nào để mà chúng ta có được một cái phần ghi chép bài môn văn thật là hiệu quả. Ok không nào? Ừ, xin chào các em. Rồi, bạn nào đã vào học thì có thể gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận nhé. Ừ, xin chào Huyền Linh. <laughs> xin chào Lily, xin chào các em. Rồi, chị đã thấy Thùy Giang rồi này. Các bạn có thấy là ở trên màn hình bây giờ là chị đang chiếu phần tài liệu của bài thơ Bếp Lửa ở trong khóa học VIP. Trong mỗi tác phẩm, mỗi văn bản ở trong khóa học VIP thì các bạn đều được nhận phần tài liệu bao gồm một chiếc bìa được thiết kế rất xinh xắn như thế này. Và các em cũng đã được thấy phần file tài liệu của tất cả các tác phẩm rồi đấy, đúng không? Đó, thì ở bên trong sau khi mà chúng ta có một phần bìa rất xinh xắn như vậy thì các bạn sẽ mở ra và sẽ thấy có phần kiến thức được trình bày rất khoa học đó, thế thì hôm nay chị sẽ bật mí để các bạn hình dung ra được tài liệu ở trong khóa học VIP như thế nào Và cùng với đó các em cũng có thể lấy đây là một gợi ý tham khảo khi chúng ta ghi chép bài môn văn nhé Được không? Ừ, ok chưa? Đó, thế nên là các bạn có thể chia sẻ phần phát trực tiếp này để chúng mình lưu lại một số những lưu ý khi các em ghi chép bài môn văn, đặc biệt là ghi chép bài trong quá trình học kiến thức nền. Bởi vì kiến thức nền là một phần kiến thức rất quan trọng. Đã thế thì nó lại là à, lại là phần kiến thức nhiều nhất, dài nhất nữa. Làm như thế nào để phần ghi chép của chúng ta không phải là một phần ghi chép tốn thời gian. Chúng mình đã dành thời gian ra để ghi chép rồi thì mong rằng đấy cũng là một lần để chúng ta học, được không nào? ok chưa nhớ đây ừ. <laughs> tài liệu đẹp xỉu xinh chứ xinh xắn lắm luôn ấy đấy nên là chị rất mong là các bạn nếu như mà đang ở trong khóa học vip 1 các em có thể là uh, sắp xếp thời gian chúng mình in ra Đấy, in ra để chúng ta học dễ hơn, đúng không nào? Bên cạnh đó thì trong quá trình học với chị thì các bạn cũng đã có vở ghi chép rồi Chị cũng ngồi ghi chép cùng với các em nữa Đây là tài liệu sau mỗi buổi học nhá Thế thì hôm nay chị sẽ lấy gợi ý là về bài thơ bếp lửa đi Đối với mỗi văn bản thì chúng ta sẽ gồm có 3 phần kiến thức chính chị có trao đổi với các bạn. Một là phần kiến thức về tác giả, là phần tìm hiểu chung đấy, là phần tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm. Đây, chị mở ra để chúng mình xem nhé. Đó, được không? Phần tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm này Ok chưa? Rồi phần 2 sẽ là phần mà chúng ta đi vào phân tích chi tiết Sang đến phần thứ ba Phần thứ ba thì đây là phần mà nếu như ở trên lớp của chúng mình thì sẽ là phần tổng kết Còn ở đây thì sẽ là phần mà chị nêu ra một số những... Đây, Phần số 3 của chúng mình là phần tổng kết, được không? Nhưng bên cạnh đó thì đối với mỗi văn bản, chị mong rằng các bạn có thể thêm một phần nữa, đó chính là phần dẫn chứng liên hệ mở rộng. Để làm gì ạ? À, để học về mỗi văn bản thì chúng mình chỉ cần mở đến cuối thôi là chúng ta đã có ngay dẫn chứng liên hệ mở rộng rồi. Không cần phải tìm đâu xa, không cần mỗi lần viết về một văn bản lại tìm tất cả các cuốn sách rồi bao nhiêu cuốn sách bày trên bàn của chúng mình. Đấy, được không các em? Ok chưa? Nhớ. Đó, thế nên là các bạn lưu ý giúp cho chị là chị mong rằng mỗi phần trình bày của các bạn, mỗi phần ghi chép bài về các tác phẩm của các bạn ý thì thì các bạn hãy nên ghi hết tất cả đầy đủ kiến thức của một văn bản ở trong bài đấy giúp cho chị đó và chúng ta ghi thống nhất trong một cuốn vở thôi tìm lại và học lại dễ hơn rất là nhiều nhá được không nào ok chưa đấy đấy rồi tiếp tục tiếp tục tiếp tục nhá bây giờ đi sâu vào từng phần một đối với cái lưu ý đầu tiên cùng với chị đó là việc phần mà chị vừa mới nói với các bạn là chúng ta nên ghi hết tất cả những thông tin kiến thức bao gồm cả kiến thức chúng ta học được bao gồm cả kiến thức chúng mình sưu tầm được nữa ghi hết vào một lượt liên quan đến một văn bản thì phần tìm lại giống như việc là mỗi khi nhắc đến bài bếp lửa này chỉ cần giờ đến đây thôi là các bạn đã có đầy đủ kiến thức nền lại có cả dẫn chứng liên hệ mở rộng luôn đó thì nó sẽ giúp cho các em tiết kiệm thời gian trong việc mà chúng mình ôn tập lại nó sẽ tiết kiệm thời gian ở chỗ là các bạn không cần phải tìm lại ở rất là nhiều những cuốn sách hay là rất là nhiều file tài liệu nữa Đấy, được không? Một file thôi là đã có đầy đủ rồi. Đấy là điều đầu tiên. Điều thứ hai này là khi mà các em trình bày các đề mục nhá. Đó, thì các bạn nếu viết tay chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng màu bút khác hoặc là viết in hoa hoặc là gạch chân vân vân. Để làm gì? Để làm nổi bật những cái đề mục đấy lên. Đây, nhìn vào đây, nhìn vào đây thôi nhá Liên quan đến tác giả bằng Việt Các bạn nhìn vào là đã biết có ba ý chính Một là cuộc đời này Hai là sự nghiệp sáng tác Và ba là thành tựu đó, được không? Nên là nếu như có thể chia ra được thành các đề mục thì các bạn hãy chia nhé. Chia ra đề mục thì chúng ta học dễ hơn so với việc là nhìn vào tác giả bằng Việt thôi, chúng ta đã thấy một loạt một loạt các gạch đầu dòng thì sẽ khó học hơn, đúng không? Nhưng khi chúng ta chia ra được thành các đề mục, đầu tiên là về cuộc đời của tác giả. À, bằng Việt tên thật là Nguyễn Việt Bằng này, sinh năm 1941 tại Huế, quê gốc ở Thạch Thất, Hà Tây. Đó là những thông tin liên quan đến cuộc đời, đúng không? Và đã là một nhà thơ rồi thì rất quan trọng ở phần sự nghiệp sáng tác. Trong sự nghiệp sáng tác thì chúng ta ghi nhớ về cái quá trình sáng tác của nhà thơ này, chúng ta ghi nhớ về đề tài sáng tác, về phong cách sáng tác. Và với một sự nghiệp sáng tác như vậy thì uh, tác giả Bằng Việt đã đạt được những thành tựu như thế nào? Thì chúng ta có phần C ba ý cơ bản này thì mỗi khi tìm hiểu về một tác giả thì chị ở trong cùng cùng với các bạn trong khóa VIP thì đều tìm hiểu dựa trên ba ý cơ bản này cả. Tại sao lại như vậy? Tại vì đây sẽ là cái thông tin mà các bạn sử dụng để viết mở bài là một này, để chúng ta viết phần khái quát tác giả tác phẩm là hai này và đây là cái cơ sở để chúng mình phân tích các tác phẩm nữa là ba. Đúng không? Ok chưa? Ví dụ ở đây nhá, Riêng cái phần này thôi cũng đã giúp cho chúng ta có một phần mở bài rồi. Tác giả bằng Việt thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, là nhà thơ tiêu biểu trong phong trào thơ trẻ cùng với Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khoa Điềm, Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ, vân vân. Ưu thế nổi bật của các nhà thơ thuộc phong trào thơ này là những trải nghiệm thực tế chiến tranh cho họ cảm nhận cái khốc liệt của chiến trường, cái ấm áp của tình quân dân, cái keo sơn như máu thịt của tình đồng đội, cái khắc khoải của tình thân nơi sâu thẳm trái tim. Tất cả những điều đó khiến họ tạo nên trong thơ những vần thơ tươi xanh, những vần thơ lửa cháy và cũng là những vần thơ có một sức dung cảm, truyền cảm mạnh mẽ, kỳ lạ được không? Sau đó chúng mình có thể biết là à nếu như các tác giả khác hoặc là cùng trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ta đã thấy có những trang thơ hào hùng như trên con đường Trường Sơn huyền thoại, ta cũng đã thấy những trang thơ khắc họa thành công hình ảnh của những người lính tham gia kháng chiến với tinh thần quyết chiến quyết thắng vì quê hương. Nhưng trong những trang thơ ấy, ta cũng thấy sáng lên một mảnh trời riêng là đề tài sáng tác của tác giả bằng Việt. Bằng Việt thì thường hướng đến những kỷ niệm thọ thiếu thời và những ước mơ tuổi trẻ bằng một phong cách thơ rất đặc biệt với sự trầm lắng, suy tư mà ấm áp và sâu sắc. Bằng Việt đã chinh phục được trái tim bạn đọc với những thi phẩm hết sức xúc động của mình. Đấy, đúng không? Như vậy là chúng ta đã có được một phần mở bài rồi. Chúng ta dẫn dắt như vậy xong sau đó là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của bằng Việt có thể kể đến chính là bài thơ Bếp lửa. Đó, đúng không nào? Sau đó nêu vấn đề ra Ok không? Đấy, nên là phần kiến thức này cũng rất quan trọng Thì các bạn ơi, nếu như chị đặt ra một câu hỏi cho các em là Các em hãy trình bày những thông tin Và sử dụng những thông tin đó về nhà thơ bằng Việt để viết mở bài Thì các bạn lúc đầu chúng ta sẽ có lẽ là sẽ hơi băn khoăn đấy Bởi vì là có nhiều những thông tin liên quan đến tác giả quá Nhưng khi mà chúng mình trình bày được như thế này rồi Chúng ta sẽ trọng tâm được vào phần sự nghiệp sáng tác Đúng không? Trọng tâm vào phần sự nghiệp sáng tác Sau đó thì chúng ta sẽ nhớ đến trong sự nghiệp sáng tác của một tác giả Thì sẽ bao gồm uh, cái thời kỳ mà tác giả đó trưởng thành này Đúng không? Rồi đề tài của sáng tác của tác giả đó là gì này Rồi phong cách sáng tác của tác giả đó nữa Đúng không? Đấy, thì có phải là ngay từ lúc chúng ta nhìn vào cấu trúc ghi chép như thế này Chúng ta đã hình dung ra được bố cục các ý rồi không? Đó, nó sẽ không phải giống như việc chúng ta học thuộc lòng cả một trang giấy chi chít chữ đâu Mà phần mà chúng ta tách ra được các gạch đầu dòng với các ý rạch ròi, với các ý logic như thế Thì các bạn học sẽ dễ hơn nhé Đây cũng là điểm lưu ý thứ hai của chị trong phần lưu ý đối với việc ghi chép môn văn của các em được không? Đó chính là hãy cố gắng chia tách ra thành các đề mục Và trong mỗi đề mục thì có hệ thống ý một cách rõ ràng Nhớ chưa nào? Ok không? Đấy nhá, đấy là điều thứ hai. Tiếp tục này, sang đến điều thứ ba, đó chính là quá trình mà chúng mình ghi chép kiến thức phân tích. Được không? Đây, chị sẽ trình bày cho chúng mình nhá. Ở phần ghi chép kiến thức phân tích thì uh, trong tài liệu của khóa học VIP, ở đây các bạn cũng cũng có thể tham khảo cái cách ghi chép như thế này. Tức nghĩa là các em sẽ đi luôn luôn đi kèm với bài thơ luôn luôn đi kèm với dẫn chứng thơ nếu như là tác phẩm thơ ấy, thì chúng ta phải luôn luôn đi kèm với các cái câu thơ này để các bạn bám sát vào đó mà phân tích ở đây chỉ có một cái bảng một bên thì sẽ gồm có câu thơ làm dẫn chứng và ở trong câu thơ đó thì cũng đã được đánh dấu màu sắc khác nhau để các bạn biết là từ nào thì sẽ phân tích cùng với từ nào đúng không rồi chú ý vào những từ ngữ và hình ảnh ra làm sao ví dụ như là trong khổ thơ đầu tiên của bài thơ bếp lửa nội dung chính là hình ảnh bếp lửa khơi nguồn nỗi nhớ thì ở đây chỉ có ghi lại ba câu thơ đấy ra một bếp lửa trờn vờn sương sớm một bếp lửa ấp yêu yêu nồng đượm cháu thương bà biết mấy nắng mưa với ba câu thơ này chúng ta nhìn vào đây là đã biết là sẽ tập trung ở đâu ạ à? à điệp từ một bếp lửa cùng được bôi màu vàng đúng không rồi đến từ lấy tròn vờn ấp yêu Ok chưa? Rồi là việc tác giả bộc lộ trực tiếp tình yêu thương của mình đối với bà, cháu thương bà. Và ta sẽ phân tích cái cụm từ biết mấy nắng mưa để khẳng định cái tình cảm của tác giả dành cho người bà ở nơi xa xôi. Đúng chưa nào? Đó, nhìn vào thơ thôi nhá Nhìn vào thơ thôi Chúng ta biết cách gạch chân hay là biết cách đánh dấu Như thế này là chúng ta cũng đã nắm được cơ bản Cái trình tự phân tích rồi Sau đó nhìn sang bên này này Là hệ thống ý cơ bản nhất đây là hệ thống ý cô động nhất, cơ bản nhất Để những bạn nào mà chúng ta gọi là ở ờ, đã có cái cách diễn đạt sáng tạo rồi Đã có cái cách diễn đạt mà chúng mình có nhiều cái cách viết rồi Thì đây sẽ là phần kiến thức cơ bản mà khi mỗi khi chúng mình ôn thi ý, thì đây là phần kiến thức mà cần phải ghi nhớ được chưa ví dụ nhá Ví dụ này, thông qua hình ảnh bếp lửa, hình ảnh người bà sống lại trong tâm trí người cháu rất tự nhiên. Từ lấy trờn vờn, từ lấy ấp yêu. Trong đó từ lấy tròn vờn thì là để chỉ ánh lửa chập chờn bập bùng tạo ra những làn khói mỏng manh, hòa với sương sớm. Đó là một bầu không gian mờ ảo, là không gian không chỉ gắn liền với bếp lửa mà còn là không gian của hoài niệm. Được không? Nhá, đây nó giống như là phần để các em có thể vẽ lên được những sơ đồ tư duy đấy Các bạn cũng có thể vẽ sơ đồ tư duy theo những cái ý cơ bản như thế này Được chưa? Đấy nhá Đó, đấy Thì đấy là về cái bảng ý chính Trong bảng thì hệ thống ý nó rất là ngắn gọn thôi Rất là cô đúc thôi Nhưng đảm bảo đầy đủ Đầy đủ nhưng ngắn gọn và cô đúc để các bạn dễ học Đấy là điều đầu tiên Sau đó này, nếu như chỉ thế thôi Thì đối với những bạn mà chưa biết cách diễn đạt Chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn Đúng không? Thế nên ở bên dưới, ở bên dưới chị có trình bày cho chúng mình những phần diễn đạt chi tiết tương ứng với các ý ở bên trên. Ví dụ nhá, ví dụ với ý đầu tiên là phân tích hai từ láy trần, vòn và ấp yêu đúng không? Thì đây, ngay bên dưới thôi là đã có phần phân tích chi tiết cho hai từ láy này rồi. Khi nhớ về quê hương, người ta thường nhớ về những kỷ niệm gắn liền trong quá khứ như dòng sông, bến đò, cây đa. Đối với bằng Việt, một người con xa xứ, sự hồi tưởng được bắt đầu từ hình ảnh thân thương, ấm áp về bếp lửa. Một bếp lửa trờn vờn xương sớm, một bếp lửa ấp yêu nồng đượm. Hình ảnh bếp lửa quen thuộc và gắn bó với bếp lửa gắn à và gắn bó với phần đời sống thất ở ờ, uh, thiết yếu cốt nhất thiết cốt nhất và lại là nơi quy tụ những người thân thiết nhất trong một gia đình, là không gian tinh thần ấm áp của mỗi gia đình người Việt thời xưa. Hình ảnh bếp lửa được gọi mở rất cụ thể, bếp lửa trờn vờn và ấp yêu nồng đượm. Từ lấy trờn vờn chỉ ánh lửa chập trờn bập bùng tạo ra những làn khói mỏng manh hòa với sương sớm. Từ đó, một bầu không gian mờ ảo hiện ra, đó không chỉ là không gian gắn liền với bếp lửa mà còn là không gian của hoài niệm. Hơi ấm và sự nồng đượm không chỉ tỏa ra từ ánh sáng của bếp lửa mà còn tỏa ra từ người phụ nữ có thiên chức giữ lửa cho gia đình. Bởi vậy mà từ ấp yêu được sử dụng vừa miêu tả hình ảnh bếp lửa vừa gợi tả bàn tay chi chút đầy yêu thương của người bà Tần Tạo. Rồi điệp từ, điệp ngữ một bếp lửa nhấn mạnh một hình ảnh vừa quen thuộc vừa có ý nghĩa khắc sâu. Một bếp lửa đã trở thành điệp khúc da diết mà sâu nặng. Bếp lửa là hình ảnh đầu tiên sống dậy trong tâm trí cháu và rồi nó khơi dậy ký ức về bàn tay khéo léo, kiên trì nhóm lửa mỗi buổi sớm mai và tấm lòng đôn hậu ấm áp của người nhóm lửa. Đó chính là người bà. Vân vân. Đấy, được không nào? Thế thì các bạn ơi, ở đây nhá, bên trên chúng ta đã có các cái ý cơ bản nhất rồi, cô động nhất rồi Phù hợp với những bạn nào mà chúng ta muốn nhớ nhanh và nhớ về cái cốt lõi thôi Còn sau đó phần gia vị hay là những cái phần thêm thắt vào là các em có thể tự giác thêm vào đúng không? Đấy, còn đối với những bạn mà vẫn còn khó khăn trong phần diễn đạt thì đã có phần diễn đạt chi tiết ở bên dưới rồi Vậy các bạn đặt ra một câu hỏi cho chị là tại sao chị không viết thành một bài luôn đi mà vẫn có các gạch đầu dòng mà các các cộng đầu dòng như thế này? Câu trả lời của chị là bởi vì khi mà các em đọc cả một bài văn hoàn chỉnh ấy thứ nhất là các bạn có thấy là chán không không phải là ý ý của chị không phải là chán bởi vì văn không hay mà ý của chị là đọc vào nhìn vào là chúng ta phải đọc từ đầu đến cuối thì mới nắm bắt được nội dung Đúng không? Nhưng ở đây thật ra cái phần diễn đàn này nếu như ghép lại không xuống dòng hay không có các dấu cộng đầu dòng này cũng đã có một đoạn văn hoàn chỉnh rồi đấy. Nhưng chị tách ra bởi vì để cho các em nhìn thấy được hệ thống ý. Được không? Nhớ, để cho chúng ta nhìn thấy được hệ thống ý để biết là hình ảnh nào phân tích trước, hình ảnh nào phân tích sau, từ ngữ nào phân tích trước, từ ngữ nào phân tích sau. Đâu là những câu mà phân tích cái từ lái này, đâu là những câu mà phân tích cái điệp từ này. Đó, Đúng chưa? Nhá, thế nên là trong phần diễn đạt chi tiết chị vẫn sẽ tách ra thành các ý Nhưng đã viết đầy đủ đấy Các bạn chỉ cần cứ thế áp dụng vào bài thôi được không? Thì khi mà các em ghi chép bài môn văn cũng cố gắng hãy như vậy nhá Là trong quá trình chúng ta học Các em đã có một lượt học cùng với thầy cô Với hệ thống ý rất là cô đúc rồi Thì khi mà chúng mình ghi chép Chúng ta cố gắng là có thêm phần diễn đạt chi tiết của bản thân mình nữa Ở ngay bên dưới Đấy, để một lần học mà chúng ta vừa học kiến thức Lại vừa học cách viết luôn Được không các em? Được không? Nhá, ok chưa? Được chưa nào? Đấy, thì đây chính là phần mà các bạn có thể tham khảo về cách ghi chép môn văn. Ok chưa? Chưa hết này, đấy là lưu ý thứ ba nhá. Tiếp tục chỉ còn một cái lưu ý nữa đối với các bạn, đó chính là lưu ý thứ tư là ở phần này. Đây, bài thơ Bếp lửa là một bài thơ khá là dài đấy, nên tài liệu cũng rất chi tiết, hơn 20 trang các em ạ. Đây, đến với phần cuối cùng với chị nhá. Đó chính là phần dẫn chứng liên hệ mở rộng. Đây, ở đây phần dẫn chứng liên hệ mở rộng nằm trong tài liệu tương ứng của mỗi tác phẩm luôn nếu như chúng ta đã có sổ tay dẫn chứng uh, giọt mật văn chương rồi thì các bạn cũng có thể tham khảo ở đó nhưng chị cũng mong là các em có thể một lần nữa ghi lại mỗi khi chúng ta học về một bài tức nghĩa là liên quan đến một tác phẩm có những dẫn chứng nào mà các em muốn sử dụng hãy ghi lại ngay ở cái phần mà chúng ta ghi về tác phẩm đó thì tìm lại rất là đơn giản nhưng chúng ta sẽ không chỉ là ghi mỗi cái dẫn chứng đấy ra không mà hãy ghi thêm cả cái vị trí mà ta muốn liên hệ với dẫn chứng đấy nữa Tất nhiên là trong phần diễn đạt thì chị cũng đã có những dẫn chứng liên hệ mở rộng ghi luôn ở trong đấy rồi. Nhưng đến cuối, nhưng đến cuối chị lại tổng kết lại một lần nữa. Các em hình dung ra không? Chị lại tổng kết lại một lần nữa để làm gì ạ? Để nếu như khi cần, các em chỉ cần nhìn vào đây thôi là tìm ra được rồi. Ví dụ liên hệ với bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt, chúng ta có thể liên hệ trong khổ thơ đầu tiên mà chị vừa mới phân tích cùng với các bạn là hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cảm hứng, khơi nguồn cảm xúc, khơi nguồn nỗi nhớ cho một người con xa xứ đúng không? Cho người cháu xa xứ và nhớ về người bà của mình. Thì ta thấy cũng rất tương đồng với hình ảnh của tiếng gà chưa một âm thanh quen thuộc đã khơi nguồn nỗi nhớ của một người cháu trên đường hành quân nhớ về người bà thân thương. Trên đường hành quân xa, rừng rừng chân bên xóm nhỏ tiếng gà ai nhảy ổ cục cục tác cục ta nghe sao động nắng trưa nghe bàn chân đỡ mỏi nghe gọi về tuổi thơ đúng không ok chưa nhớ đấy là dẫn chứng đầu tiên hay là đến với khổ thơ thứ hai nè đến với khổ thơ thứ hai đó chính là cái khổ thơ mà người cháu đúng không nhớ về những năm tháng ở cùng bà và kỷ niệm đầu tiên ký ức đầu tiên là ký ức về nạn đói Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi đấy Bố đi đánh xe khô giạc ngựa gầy Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay Ta thấy ở đó là cái năm mà giặc đói đã càn quét trên đất nước ta Khiến cho bao nhiêu người phải bỏ mạng Và người bà với cái sự tần tạo kiên cường của mình Bà đã cùng với cháu vượt qua những cái năm tháng gian khổ ấy ta thấy được ở đó là tình thương yêu vô bờ của bà tuy hình ảnh người bà không xuất hiện trực tiếp nhưng nhưng nó lại xuất hiện gián tiếp thông qua mùi khói bếp Khói bếp ở đây nó lại trở thành một tín hiệu của một gian bếp luôn ấm nồng cái tình cảm yêu thương. Đúng không? Lên 4 tuổi cháu đã quen mùi khói Rồi năm ấy là năm đói mòn đói mỏi Bố đi đánh xe khô giạc ngựa gầy Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu Cả đoạn thơ luôn phảng phất mùi khói bếp Mùi khói bếp ấy là cả một sự nỗ lực của người bà Giữa những năm đói mòn đói mỏi Thế thì ta có thể liên hệ với câu thơ trong bài thơ Đò lèn của tác giả Nguyễn Duy Để làm gì ạ? À để thấy được cái sự tần tảo Thấy được cái tình yêu thương vô bờ của người bà dành cho con cháu Tôi cho trong suốt giữa hai bờ hư thực giữa bà tôi và tiên phật thánh thần cái năm đói cuộc củ rong giềng luộc sượng cứ nghe thơm mùi huệ trắng hương thầm được không? Ok chưa? nhớ rồi là gì nữa Rồi đến với khổ cuối là khổ thơ mà tác giả khẳng định cái nỗi nhớ của mình hướng về người bà. Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu, có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả, nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở, sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa, thì ta có thể liên hệ với câu thơ trong bài thơ Quê hương của tác giả Đỗ Trung Quân. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi, quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Được không? Ok chưa? Nhá. Rồi, đó, đấy là những câu thơ để chúng ta liên hệ mở rộng. Nhưng những dẫn chứng liên hệ mở rộng chúng ta cũng có rất nhiều những chất liệu khác nữa. Ví dụ như là những nhận định hay là chính là lời chia sẻ của tác giả về tác phẩm của mình. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng lời chia sẻ của tác giả bằng Việt về chính bài thơ bếp lửa này nhé trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Có lẽ vai trò của người bà, người mẹ, người chị như thế là không có gì thay thế nổi và có thể nói không ngoa rằng chính những con người hiền hòa, nhân hậu, khiêm nhường ấy đã cùng nhau gánh vác cả cuộc kháng chiến lên trên đôi vai gầy guộc bé nhỏ của mình. Tôi tự hào dù chỉ làm được một chút gì an ủi những năm đằng đẵng vất vả, dài dặc ấy của bà, như tiếng chim tu hú cộng hưởng với nỗi cô đơn lo toan của bà gắng làm sao cho bà được nhẹ nhõm hơn bớt cảm giác cô đơn lận đận hơn Đấy, được không? Ok chưa? Nhá, hay là có một bài thơ khác cũng rất là xúc động của nhà thơ Bằng Việt Cũng viết về người bà của mình Đó chính là bài thơ Đôi dòng tiễn đưa bà nội Mà có những hình ảnh ta đều có thể sử dụng trong quá trình liên hệ mở rộng với bài bếp lửa luôn Ví dụ nhá, là đoạn thơ mà rất nhiều điều giản dị sâu xa Bà mong ước cháu còn chưa đạt được Bà trầm lặng hơn ngày trước Đau ốm nhiều, vất vả cũng nhiều hơn Tình cảm chân thành của đứa cháu dành cho người bà của mình đấy đặc biệt là đoạn thơ này đôi mắt càng già càng thấm thía yêu thương dù da rẻ khô đi tấm lòng không hẹp lại giàu kiên nhẫn bà còn hy vọng mãi chỉ mỗi ngày rắn lại ít lời thêm ta có thể liên hệ với sự tần tảo của người bà Đúng không nào? Là đoạn mà cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe, bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học. Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc, tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà, kêu chi hoài trên những cánh đồng xa đúng không hay là đoạn mà lận đận đời bà biết mấy nắng mưa mấy chục năm rồi đến tận bây giờ bà vẫn giữ thói quen dậy sớm nhóm bếp lửa ấp yêu nồng đượm nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi nhóm nồi sôi gạo mới sẻ chung vui nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ ôi kỳ lạ và thiêng liêng bếp lửa Đúng không? Đó, để chúng ta thấy được tình cảm của người bà dành cho con, cho cháu Là sự tần tảo, là sự hy sinh Rất đỗi yêu thương, rất đỗi bình dị thôi Nhưng đó là những tình cảm thiêng liêng nhất Bà đã dành cả cuộc đời của mình để yêu thương, để đùm bọc cho con, cho cháu Cũng giống như ở đây này Đôi mắt càng già càng thấm thía yêu thương đấy Dù da rẻ khô đi nhưng tấm lòng không hẹp lại Giàu kiên nhẫn bà còn hy vọng mãi, vân vân Các bạn nhé được không? Đấy Ok chưa? Hay là đoạn thơ cuối này này, ta cũng có thể liên hệ với một cái hình thức dường như nó đã trở thành cái đặc trưng ở trong thơ của bằng Việt là kết thúc bằng những cái câu hỏi tự vấn lòng mình. Trong bếp lửa thì là sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa? Đúng không? Thì ở trong bài thơ này là gì ạ? Chỉ có lòng bà thương đi bao giờ hết được cũng là những câu hỏi đó, ok chưa? Rồi, và đấy chính là những phần gợi ý của chị, những lưu ý của chị khi mà chúng mình trình bày, khi mà chúng mình ghi chép kiến thức về cách học kiến thức nền của các văn bản nhá Đó, được không? Là tổng kết lại này, thứ nhất là hãy trình bày với đầy đủ ba phần bốn phần cơ bản một là phần tìm hiểu chung hai là phần phân tích ba là phần tổng kết và bốn là phần dẫn chứng liên hệ mở rộng Lưu ý thứ hai là hãy chia đề mục rõ ràng, dùng các uh, bút màu khác hay là dùng các bút nhớ cách đánh dấu riêng của các em để nhìn vào chúng ta thấy được hệ thống ý Đấy là lưu ý thứ hai nhá lưu ý thứ ba là đặc biệt khi chúng mình ghi chép phần kiến thức phân tích ấy là các bạn phải luôn luôn bám sát với cả đoạn thơ với cả dẫn chứng gạch luôn vào những dẫn chứng mà chúng ta cần phải chú ý này rồi là gì ạ ghi chép những cái hệ thống ý làm sao nó rạch ròi ra rõ ràng ra vừa đảm bảo sự cô đúc ngắn gọn lại vừa có phần diễn đạt chi tiết của các em ở bên dưới nữa nhé và lưu ý thứ tư lưu ý cuối cùng chính là lưu ý về phần trình bày các dẫn chứng liên hệ mở rộng đó là tất cả những dẫn chứng các em tìm kiếm được và chúng mình nghĩ rằng khi mà phân tích bài thơ này, khi mà phân tích tác phẩm này thì em muốn sử dụng dẫn chứng đó thì chúng ta nên ghi lại hết, ghi lại hết. Đấy, chứ chúng ta đừng chỉ để nó ở một cuốn sách nào đó đến lúc mà chúng ta cần tìm lại lại phải tìm, lại phải nhớ xem là ô mình đọc cái đoạn thơ này trong cuốn sách nào ấy nhở? Bây giờ mở ra tìm lại cũng thấy mệt người lại lại lười lại không muốn mở nữa. Đúng không? Như vậy, làm được tất cả những cái yếu tố đó là các em đã có một cái phần tài liệu, một bộ tài liệu đảm bảo đầy đủ, chi tiết và trọn vẹn luôn. Mỗi khi chúng ta học về kiến thức nền, chỉ cần nhìn vào đấy thôi, chỉ cần duy nhất một bộ tài liệu đấy thôi là đã có thể học lại, ôn lại đầy đủ và chi tiết rồi. Được không nào? Ok chưa? À, tài liệu buổi này nhận như thế nào ạ? Đây là chị trình chiếu cho chúng mình để chúng ta có thể hình dung ra được và tham khảo cách trình bày ở trong tài liệu của khóa học văn VIP các em nhé. Đây, chị mở lại này, khóa học văn VIP của chúng mình khi mà chúng ta học về kiến thức nền của các văn bản ý thì đây sẽ là bộ tài liệu mà các em được nhận sau mỗi buổi học. Chúng ta học xong một tác phẩm thì chúng ta sẽ nhận tài liệu về tác phẩm đấy luôn. Được không? Ok chưa? Nhớ, đó, để chúng ta có thể là vừa có phần ghi chép cùng với chị, lại vừa xem lại trong tài liệu nữa. Tài liệu của văn bản nào thì cũng đầy đủ và chi tiết như thế này cả. Một bài thơ bếp lửa, một bài thơ rất là dài thì chúng ta có một bộ tài liệu khoảng độ hơn 20 trang, 20-21 trang. Đó, thế nên là nếu như mà bạn nào chúng ta muốn tham khảo và muốn sở hữu bộ tài liệu này cũng như là quá trình đồng hành cùng với các bạn 2K7 ở trên mọi miền đất nước luôn, cùng với team học văn chị Hiên để cái kỳ thi vào 10 tới đây chúng ta có đầy đủ các tài liệu cũng như là có đầy đủ phương pháp làm bài thì các bạn có thể tham khảo ngay khóa học VIP 2 nhé. Buổi tối ngày hôm nay là khóa học VIP 2 đã bắt đầu khai giảng rồi. Chị đang rất là háo hức để gặp lại các bạn ở trong khóa học VIP 2 trong buổi khai giảng tối nay đấy. Được không nào? Ok chưa? Ừ, đấy nhá. Rồi. À, Lê Quỳnh ở trong khóa học VIP 1 phải không em? Em đã in tài liệu này ra chưa? lần đấy là chị phải nghĩ chị chị có suy nghĩ làm như thế nào để các bạn in ra một cách tiết kiệm nhất thì chị cũng có gợi ý đối với các bạn mà chúng ta muốn tiết kiệm cái chi phí in ý thì hoặc là các em có thể học ở trên máy tính hoặc là nếu đã in ra các em có thể in với khổ giấy nhỏ hơn thì tiết kiệm rất là nhiều các em cũng có thể là in đen trắng thôi không cần phải in màu đấy được không Ừ, à, <laughs> em in rồi <laughs> Thế thì chắc là cũng đã có một quyển tài liệu khá là dày rồi đấy nhở À bây giờ đăng ký thì có được không ạ? Được em nhé. Đó, chúng mình có thể nhắn tin ngay về cho chị để đăng ký tham gia khóa học VIP 2, được không? Đấy, chúng ta có thể nhắn tin về cho chị luôn để chúng ta được thêm vào trong lớp để kịp buổi khai giảng tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay là buổi khai giảng, chị sẽ thống nhất cùng với các bạn trong khóa học về lịch học này, về cách thức học này, cách thức nộp bài tập, làm bài tập, vân vân. Rất là nhiều những thông tin chúng ta thống nhất với nhau trước khi bước vào học chính thức các em nhé. Nên là đừng bỏ lỡ cơ hội để tham gia khóa học VIP 2 cùng với chị. Một khóa học bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến khi mà chúng mình thi vào 10. Đấy, về tài liệu cũng được giữ lại lại về uh, video buổi học cũng sẽ được giữ lại đến khi nào các em thi xong được không? Nhớ, nên là các em có thể tham khảo khóa học này để xác định cho mình một lộ trình học xuyên suốt môn văn từ bây giờ cho đến lúc thi luôn. Được chưa? Đấy nhá. Rồi, đấy là nội dung của buổi học ngày hôm nay chị muốn trao đổi cùng với các bạn. Qua đó là các em cũng đã có cho mình những lưu ý khi chúng ta ghi chép bài môn văn rồi đúng không? Và bên cạnh đó là các bạn cũng đã hình dung ra được bộ tài liệu khi chúng ta tham gia khóa học VIP rồi. Cảm ơn các em rất là nhiều vì đã đồng hành cùng với chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Nếu như bạn nào muốn tham gia khóa học thì có thể nhắn tin về cho chị để được hướng dẫn chi tiết nhé. Ừ, còn bây giờ thì các em dành thời gian nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp lại các em ở trong những phần phát trực tiếp sau. Bye bye! Ô chị xin lỗi một chút xíu nhá Chị có đọc được bình luận của Bảo Anh này Đơn hàng sao vẫn chưa được giao Không biết tối nay có kịp khai giảng không uhm, Bảo Anh ơi Nếu như mà em vẫn còn băn khoăn về cái tốc độ giao hàng ấy Em có thể nhắn tin về cho chị được không nào Để uh, được nhận cái mã vận đơn để chúng mình tra Để chúng mình nắm bắt được là đơn hàng đã đi đến đâu rồi Bởi vì các bạn ở trong khóa VIP Thì chúng mình uh, sẽ được tặng cuốn sổ tay giọt mật văn chương Thế nên là chúng ta sẽ được ship cái cuốn sách đấy về ok không nhớ nên là ừ, chúng ta sẽ có cái đơn hàng đó ship về cho chúng mình tuy nhiên tuy nhiên khi mà chúng ta đã đăng ký tham gia khóa học và đã đóng học phí dựa trên hình thức chuyển khoản thì các bạn sẽ được thêm vào trong nhóm luôn không cần phải đợi đến khi có sách thì chúng mình mới vào học được không cái thứ hai nếu như mà không kịp thì chúng ta vẫn có thể xem lại em nhé đó nếu như không kịp chúng ta vẫn có thể xem lại bởi vì là các buổi học thì chị đều lưu lại không có xóa buổi nào cả được không ok chưa rồi, còn bây giờ thì các bạn dành thời gian nghỉ ngơi đi nhá. Tạm biệt các em. Bye bye.